chắc chắn câu trả lời sẽ là thận. Thận không chỉ đóng vai trò đào thải chất độc, giúp cơ thể hoạt động trơn tru, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý và sự tự tin. Ở Việt Nam có 7% nam giới đang mắc bệnh thận, giống lên hồi chuông cảnh báo về việc chăm sóc sức khỏe gan thận và sinh lý nói chung. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp giúp thận khỏe mạnh với 3 nội dung chính như sau. 1. Đàn ông ghi nhớ không 301 có trước khi đi ngủ, thận sẽ luôn khỏe mạnh. 2. Người thận yếu thường đổ mồ hôi như mưa ở ba chỗ. 3. Món ăn quý ông ưa thích nhưng gây suy thận cấp nhanh chóng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với nội dung đầu tiên. Đàn ông ghi nhớ 301 có trước khi đi ngủ, thận sẽ luôn khỏe mạnh. 1. Không nên ăn mặn vào bữa tối. Để thận duy trì hoạt động hiệu quả, chúng ta nên hạn chế ăn mặn, đặc biệt là vào bữa tối. Vì sau bữa ăn tối là giấc ngủ nhiều tiếng đồng hồ. Thận cần phải làm việc cực lực để đào thải chất độc. Lâu ngày tạo nên sự quá tải trong cơ quan này. Ngoài các món ăn như kho, chiên xào, bạn cũng nên hạn chế thói quen hấp canh vào buổi tối. Nguyên do là thói quen nấu canh rất mặn, khiến bạn vô tình uống vào một lượng lớn muối khổng lồ mà chẳng hay. 2. Không uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Đến nay vẫn nhiều người làm tưởng uống thật nhiều nước, đi ngủ sẽ tốt cho cơ thể, giúp lọc sạch ruột và hỗ trợ quá trình thải độc chức năng thận. Thế nhưng việc này chỉ khiến cho thận làm việc quá sức, dễ làm tăng gánh nặng trao đổi chất của thận, dễ bị rơi vào tình trạng đi tiểu nhiều vào ban đêm, sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ một mức đáng kể. Nếu thói quen này kéo dài, gánh nặng hoạt động của thận và cơ thể sẽ tăng lên và nước sẽ không được bài tiết kịp dễ dẫn đến phù nề và thậm chí là làm suy giảm chức năng hoạt động của thận. 3. Không nhịn tiểu đây là thói quen nhiều người vẫn chủ quan mắc phải. Nhịn tiểu vài phút nghe đơn giản, nhưng ẩn chứa vô số tác hại. Việc liên tục nhịn tiểu khiến cơ bàng quang suy yếu, ức chế cơ thể truyền tín hiệu đến não để giải quyết nhu cầu, dẫn tới tình trạng bí tiểu khi về già. Nước tiểu còn trở thành môi trường thích hợp cho vi khuẩn sinh sôi, gây các bệnh lý tại thận và ngoại thận như nhiễm khuẩn niệu đạo, bàng quang, thận, Thậm chí nước tiểu ứ động ở bàng quang có thể chảy ngược vào thận và dẫn đến nhiễm trùng hoặc tổn thương thận nghiêm trọng. 4. Nên ngâm chân trước khi đi ngủ. Dân gian vẫn có câu giàu có có thuốc bổ, nghèo khó có ngâm chân. Quả thật việc ngâm chân trước khi đi ngủ mỗi tối đem lại những tác dụng bất ngờ, đặc biệt là với hai quả thận. Đông y cổ điển cũng ghi nhận giữa lòng bàn chân có huyệt dũng tuyền, là nơi có chứa chân dương của thận. Ngâm nước ấm và mát xa lòng bàn chân sẽ giúp dưỡng sinh cho thận. Mỗi tối, ngâm chân 15 phút như vậy sẽ giúp cho thận khí, thận thủy luôn được tràn đầy sinh lực và thể lực đều tốt lên. Bên cạnh việc tranh thủ chăm sóc cho thận, trong lúc ngủ, các quý ông hoàn toàn có thể theo dõi sức khỏe của thận qua các hoạt động bình thường trong ngày. Dù là cơ quan ngập sâu trong phụ lục ngũ tạng rất khó chuẩn bệnh, nhưng thận lại liên quan trực tiếp đến hệ bà tiết và thể hiện rõ nhất qua việc đổ mồ hôi. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba vị trí đổ mồ hôi mà người thận yếu thường có giúp quý vị sớm phát hiện và chữa trị kịp thời. 1. Lưng trên cơ thể con người có ít tiếng mồ hôi ở lưng, nên ở người khỏe mạnh, lưng rất ít ra mồ hôi. Tuy nhiên, nếu nam giới thấy lưng mình thường xuyên đổ mồ hôi lưng, mồ hôi trộm, đi kèm những cơn ấn lạnh sau lưng, thì cần phải chú ý vì có thể thận đang gặp vấn đề khiến cơ thể phải tìm cách thải độc qua con đường khác là mồ hôi lưng. Thứ hai, nách Thông thường, nam giới vẫn dễ đổ mồ hôi ở vùng dưới cánh tay khi hoạt động thể thao và vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu bạn ít hoạt động mà vẫn tiết mồ hôi như tắm ở vùng này thì cần phải cẩn thận vì thận đã sinh bệnh. Thận yếu sẽ khiến cơ thể thừa nước, chất độc, không có cách nào đào thải ra khỏi cơ thể một cách bình thường mà phải thông qua các tuyến mồ hôi ở nách. Thứ ba, bàn tay, bàn chân. Bình thường chúng ta vẫn bị toát mồ hôi ở bàn tay và bàn chân khi gặp nhiệt độ cao hoặc bị căng thẳng. Tuy nhiên, không ít trường hợp nam giới quanh năm bàn tay, bàn chân bị bốc hỏa, toát mồ hôi rất nhiều. Điều này có liên quan nhất định đến vấn đề thận yếu. Nếu mồ hôi tay và chân còn đi kèm cảm giác chán ăn, nôn mửa và chướng bụng thì càng có dấu hiệu thận hư, thận yếu. Cần điều chỉnh sinh hoạt, uống nhiều nước và thăm khám ngay trước khi quá muộn. Dù nguy hiểm và rất phổ biến ở nam giới, nhưng bệnh có thể được phòng ngừa từ sớm nhờ những thói quen sinh hoạt nhỏ hàng ngày. Thông thường, nam giới hay sa đà vào các sở thích ăn uống và nhậu nhẹt, khiến quả thận sớm suy yếu hơn hẳn nữ giới. Đó cũng là bài học xương máu của chàng trai trẻ 32 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Chỉ vì sở thích ăn nội tạng động vật, bệnh nhân phải nhập viện trong nhiều chứng suy thận cấp, đi kèm chỉ số mỡ máu và bệnh gút tương đương một người đàn ông 60 tuổi. Từ trường hợp suy thận nghiêm trọng này, bác sĩ chuyên khoa thận đã nêu ra tốt món ăn ưa thích trên bàn nhậu có thể giết chết thận của bạn từng ngày. Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị lắng nghe phần cuối cùng của chương trình. Những món ăn quý ông ưa thích nhưng gây suy thận cấp nhanh chóng. 1. Nội tạng động vật Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các món nội tạng phổ biến như lòng, mề, dạ dày, rồi tiết canh đều chứa nhiều đạm và làm tăng cao axit uric trong cơ thể. Tiêu thụ chúng trong thời gian dài sẽ làm axit uric trong máu vượt ngưỡng cho phép, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm chức năng thận, sỏi thận và cuối cùng là suy thận. Thứ hai, dưa chua. Đây cũng là món ăn không kém trên bàn nhậu của cánh đàn ông, đặc biệt là được ăn kèm cùng các món giàu mỡ đạm với suy nghĩ rằng vị chua sẽ giúp đỡ ngán và dễ tiêu hơn. Đây là thói quen vô cùng tai hại, vì lượng nitrit khổng lồ trong dưa chua sẽ khiến khả năng chuyển hóa và bài tiết của gan và thận quá tải. Khi ăn kèm cùng các món nhiều đạm, càng khiến thận bị áp lực và dễ sinh bệnh hơn nữa. Thứ ba, các loại thực phẩm chức năng. Với mong muốn tăng cường sức khỏe và sinh lý, nam giới thường tìm đến các loại thực phẩm chức năng giúp tăng cơ, bổ não, bổ thận, tráng dương, Thế nhưng lượng dinh dưỡng khổng lồ trong thực phẩm chức năng có thể khiến quả thận bị quá tải, đặc biệt là khi kết hợp với một chế độ ăn uống quá nhiều đạm và muối như trên. Cách tốt nhất để nuôi dưỡng thận là hãy giảm tải áp lực đào thải bằng phương pháp ăn uống thanh đạm, ít dầu mỡ. Kết hợp việc uống nước thường xuyên trong ngày. Những thói quen này tuy nhỏ nhưng tạo sự khác biệt lớn trong cơ thể hiệu quả gấp chục lần lạm dụng thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Kính thưa quý vị và các bạn, thận là cơ quan phải thường xuyên tiếp xúc với những cặn bẩn nhất trong cơ thể. Vì thế, bẩm sinh nó đã có khả năng đề kháng rất cao. Thế nhưng, một khi thận đã mắc bệnh thì rất khó chữa dứt điểm, tái phát nhiều lần, gây nên sự khó chịu trong sinh hoạt và sinh lý của nam giới. Với những thông tin vừa rồi,